Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ thì uh, tối nay thì Nhật uh, Achi Trương Thanh Phong tối nay đang lên uh, tiếp tục đó là những mảnh uh, à, lanh nhạc cặp phong kiếm à, mà kiếm lanh nhạc chứ kiếm lanh nhạc cuối cùng em ơi còn ba mảnh cuối nãy ép được ba uh, bốn mảnh này chung là thành công khá là trọn vẹn này giờ khải muốn quay lại video cho anh em xem cùng chờ đợi xem thử nhật rồi ôi sáu xịt đã ờ, sáu xịt đi ép cái khác thôi bỏ xuống dưới à nó còn sáu à ok dạ lên thì đỡ coi thử nhật ra cây à, bao nhiêu nha anh em ơi Hello này mới vô hello mọi người nha <laughs> Ừ người ta ép tuần vượt có Hát <laughs> thằng mình ép tuần xịt nè em Còn à, ba mảnh cuối cùng nè em ơi Ổn này vô mệnh số tiếp theo thiếu số thiếu số thiếu số ừ. thiếu số lấy số rồi lấy số à, tiếp tục đi lấy số này mày số năm ừ lên nhạc thái cực kiếm ok thằng hòn ơi wow Looted. Ờ, nói quyền tin. Thiếu quyền tin hả? Ừ, mỗi lần vậy nó phải ra vô là Rồi, đủ tử rồi, bảy tử đủ rồi Rồi, mình xuống 5 anh em ơi Rồi, vô mạnh bảy tử Ừ, cứ hút kháng hỏi làm được nhảy liền, nhảy số liền à. Tôi thiếu à Thiếu một viên một tử ta rồi đi lái đi Đi lái đi Ông này ai chơi dạ. hả mới hình Đúng rồi đúng rồi em ơi ngoài <laughs> cái lên nhạc đúng rồi lên nhạc lên nhạc à, thái cực kiếm Còn kia là cái cặp vòng chân vũ kiếm Ok thờ hoàng ơi Anh em còn chờ đợi ba mạnh cuối cùng cho nè Đó tự ép cho nó Đi đâu sau này tự ép cho nó rõ cho nó Rồi hiền tinh Rồi ba hiền tinh chưa Nhật Đan là một trong những ờ, người rất là thích đam mê giò đan cho giò đan từ hồi đến giờ là khoảng gần 2 tháng rồi em ơi Lên sang Lên Rồi ờ, đồ Đồ anh nghĩ cái cái này 100 trăm lên nào anh em ơi Đồ kiểu này anh nghĩ là tỷ lệ quá đẹp rồi Không biết là tại vì mình nhát thôi chứ còn đỡ mà test thì có thể rút ra không bỏ gì cả Thằng ờ. nghĩ vẫn lên mày mình chưa dám test thôi rồi tiếp tục mạnh uh, ờ, tiếp theo mình tiếp theo này ơi hết tử hay sao hết tử rồi hết tử chơi tí chơi bảy viên khác được sao hết cứ câu cùng màu rồi được à, lá thiên mình tên đi ừ mười mập đúng là thành đào ơi tiền nhanh quá rối não thôi nhật <laughs> đồ nó dài ép lú lắm anh em nên là phải từ từ từ bình tĩnh xử lý cái đầu hơi bị lâu anh em ok À, một ép cái này 7 con lấy đủ 7 phôi ép lần ừ. Ép xong đây rồi ra ra đi hơi kế boss Ở bên đây lục không à Ta mới lục cái này không có tiền rớt mà nếu có thì cây bóng cái băng cây trung tinh con đang hút phải có rớt nói chung là có rớt này mà nhiều anh em bảo có rớt người nhiều bảo nói không nói chung là chưa ai dám thử nè giờ thả ra không duyên thì tin nào nó lại rớt thì lại tiếc đó nó khổ vậy tại vì chưa ai test underman ơi tại vì những cái đồ bình thường đó thì có người test rồi tại vì nó phôi phổ nó rất khá là à, rẻ ừ. còn uh, em cho xe ra boss đây cho anh chính ra boss đây anh nào đứng là ép hiện tại này anh nào ép thôi có đợi anh chính ép đi em cho nó xanh chính cho nó đẹp có đây trên nếp đây chứ còn chưa biết rõ nè nên là cũng khó nếu biết rõ thì nó lại thoải mái đi như khải khép mấy cái món đồ á nếu khải biết trước biết trước là nó lên rồi thì khải đâu cần bỏ với người tên nào đó vậy thôi tầm này thì chưa biết nó nên là không dám tại vì nếu mà xịt thì sẽ mất khoảng 5 kim đến 6 kim thì nó mất khoảng một lần xịt 400 nghìn đó. chưa biết nhưng mà mình ừ. cũng không muốn test cho ai hết không muốn test ai hết ai muốn test tự test đó tự test chứ không dám đúng rồi đúng rồi dây ông ba còn lết lên xuống cái này cái vũ khí mà không lết sao được phải nghĩ có phải nghĩ cũng có đúng rồi cũng có người anh em bảo ép có thì là rớt mà thấp anh em đợi tí tiếp tục uh, đang gom đồ anh em ơi đúng rồi theo khuôn cho chắc chứ tiết kiệm cái rất to nữa mất thời gian đánh luôn rồi đánh luôn rồi kìa anh có ra ừ đánh rồi ra đây anh ra rồi mà nên nhận kinh nghiệm Đúng rồi, lần một lần xịt 4 xị anh em. Một lần xịt 4 xị đó. Vũ khí mà rất sót lắm, thà máy mạnh rớt ờ, một kim hai kim thì cũng nói. Nó xịt cái đầu đầu. Hôm trước cái loại cái ờ, đai lưng xăm hòn á, đai lưng xăm hòn khá đầu nha. Đai lưng xăm hòn 4 phẩm 8. 1 phẩm 7. Nó gấp mấy lần cái cái phôi của lăng nhạc này luôn mà nó xịt bặn bặn cho ở đầu đầu luôn em một lần xịt gần gần ờ, ba bốn trăm nghìn của ông anh không lên nổi nó đông là khó nè rồi tiếp tục đi em ngoại nè ngoại sát nè lực nè nội lực nội lực và trốn vòng cuối ở cái lầm đủ đủ đồ quanh ra một lần ép lại thôi đừng chứa nhiều mà nó chặt mà nó rối nhiều khi lúc lộn anh em có nhiều đời thử uh, ra mắt không nha anh em cố gắng ba cấp anh em ơi đủ phố anh em ơi đầy đủ hết rồi dương ba sống em ơi hôm nay chỉ việc là vào việc này nếu mà thành công bản thì nhật hôm nay sẽ ra cây vũ khí luôn một trong những cái ước mơ và đam mơ của nhật uh, bấy lâu nay và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng thực hiện nó Partner dữ choáng hết ta Nhật ơi đây, đây. Nhật Giờ mình còn hai mảnh cuối đúng không đúng rồi. rồi thằng đẹp mà đọc có bán cái một mảnh đúng không Ok chưa Rồi ừ. chuẩn chưa và bây giờ này, anh nói một câu này, Khải nói mùi mập ép thử một lần, không bỏ vụ duyên thần tinh luôn. Nếu nếu rớt anh donate cho 4k mua lại cái đó ép tiếp. Ok không? Chơi không? quan trọng là mình kiếm lôi xếp nội công á, à, à. đủ có sáu cái à. Đúng rồi, mua đủ sáu cái hơi khó. Chờ mà rớt một cái á, là phải đợi tới ngày là mai. Đợi đến ngày mai luôn á. Đúng rồi, cũng khó. <laughs> phổ có sẵn đó tại vì khả thái thằng, thằng đẹp mà động là mới bóc cái phổ mà vấn đề về cái lôi xác thì mới khó rồi nè mình không có đồ lôi xếp nội công ừ. sáng dịch ra mua có mấy ừ áo gỗ luôn này gần 2 tháng rồi nè mà rồi tiếp tục thôi cứ đỡ full anh ơi nói chung thì uh, nếu mà có giờ ai bán cái cái lôi sắt nội công á thì mới ra test cho anh em test cho anh xem cũng như anh em xem thì ok chứ này không ai bán rồi có bất thì tên này cũng lái phú duyên nữa không ai bán nữa họ ép luôn cho full tối nay mất ngủ này mời Giờ mà đỡ ngày mai ép ra Nhật mất ngủ luôn á Đâu phải ép được cho bình hôm nay Chọn nào thời gian trôi thoáng qua như một giấc mộng mê đắm trong chung là cảm ơn anh domain ờ, nha nhưng mà thôi đỡ nhật cho cho khỏe đi anh đây nói chung là cảm ơn anh vừa có thể là bảo donate 400k đỡ có thể bù lại cho nhật nhưng mà giờ mua nó khó quá anh ơi khó quá em rào cả ngày mới được có sáu cây ừ đừng có thôi không có tiếc anh ơi bốn viên thủy tinh bảy viên thủy tinh này nó tương đương khoảng tầm ờ, ờ, một trăm nghìn thôi nên là thôi không có tiếc bảy viên thủy tinh khoảng uh, ca 6 xu thì khoảng 100 nghìn thôi nên là không tiếc anh ơi không tiếc nha còn hai mảnh này thành thôi có thành công này cho nó khỏe <coughs> sợ khó trong ép này chỉ sợ ờ, trong ép này chỉ sợ là xịt xịt xịt cái phẩm thôi nè xịt phẩm xịt phẩm là khổ gơ luôn cố gắng thành công là thành công là ok hàng chớ không nói xịt được khánh khái đánh kia tết đi á tết là gì anh cường đúng rồi lái xe tử à, đúng rồi hoàng nguyên tử rồi giờ giờ thiếu tử thì giờ em quanh ờ, với uh, lam đi quanh với lam vô quanh với lam vô lam còn nhiều đúng không quanh với lam đi làm vô ok <coughs> giống khải giờ ra kiếm áo không người bán đúng rồi khó nữa nhật khói màu vàng kìm nó khóc cầm lên khát bọt lắm đúng rồi nam khát bọt hoàn toàn chứ cái <coughs> gì ta nội lực nội lực hiện hai rồi nội lực hiện hai rồi okay. 10 đúng rồi rồi phòng 2 phòng mấy? Phòng 6 ạ? À? Phòng 8 à. Phòng 8. Ok rồi. <coughs> Bảy gớt. À. thấy chưa? <laughs> thấy Đen thấy chưa? Đâu, đen mất thì tin rồi. Ok đi tìm phòng khác. Ở cái đợt đó thôi, cứ đập uh... Bây giờ này, em đi dạo mua shop ờ, hai cục nỗ lực đi, đập hai cục 7 lên 8 đi em ơi chứ còn tám thốn quá đây nội lực hiện hai thì có nhiều không không không, không mất hai chục vạn là mua được nội lực hiện hai đi mua đi tốn thêm tốn thêm hai giờ tinh đập hai ba bảy đập lên tám thôi rồi rớt này mà cứ đập hai hai cái nội lên năm đúng rồi đập hai nội lên năm bảy đập đập hai bảy lên tám đó tại vì phát cuối rồi nên là thôi tiết kiệm được gì thì tính được tiết kiệm Ờ. radio ừ. hai cùng kia tám trong sâu ra đây đúng rồi phan rồi tám sâu ra đây lúc <laughs> trước ờ lúc trước thầy có cái áo bán 10 kem hoàng em mua nè sau này thầy um... này đúng không ta từ từ cái gì đúng nỗ lực đúng không đúng rồi mua hai cục đây rồi ép hai cục bảy này hai cục bảy này ép hai cục bảy lên tám này một cái tinh hà đại hà tiểu đây còn những mảnh cuối này đúng rồi đép này nó không rớt đâu nó, lên 8 lại sao ờ ừ, lỡ đâu lên 8 lại sao lúc nãy hơn hơn lên 8 sao đúng rồi lỡ đâu lúc nãy ờ. mình hơn đó đủ cái kháng họ còn 7 thôi mà nó cho lên 8 luôn em không cứ hai đại hai tiểu rồi may mắn lên 8 thì mình lại khỏe đó mình sẽ bù lại cái phẩm 7 lúc nãy <clears throat> rồi cái mực nỗ lực lúc nãy là cũng trăm mấy ít đâu vẫn xịt là xịt thôi hơn xui nữa mà có tử ha làm làm làm nỗ lực là làm nỗ lực là làm đúng không cứ nỗ lực sinh lực là làm còn tử là phút cuối đập lên hay không nhờ vào tử nữa hay không bảy rồi tiếp tục làm cục bảy nữa không là lục với lam là sinh lực nội lực mà dương lam thì thấy cảm giác ép nó khỏe hơn nên là lục thì cũng ít xài lắm lục ít xài làm như tử là nhiều còn nói chung nhiều người mỗi người một cách thôi còn đó là cách một cái thôi bây giờ nó tám nó chữ thề đó rồi qua qua thành đô qua thành đô trung tâm qua thành đô ép qua thành đô ép đô trung tâm <laughs> rồi rồi rồi vô chung thứ hai đó rồi, thanh liền, thanh liền, thanh liền dòng thứ ba Khóng thật, đúng rồi, bỏ vô Bỏ từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới Rồi, giảm cũng được Rồi, lên tám rồi xong, cố lên Rồi, đó, vậy thôi Đợi tiết kiệm hai dân thủy tinh nữa không <coughs> Trấn thông là mình làm cục 8 nữa là tính ra mình à, mình móc bốn thủy tinh nữa <coughs> Đây mình hai thủy tinh mình lên được 8 rồi rồi, nên chấm gió thì đi thất điện đó phép đó thì sắm mặt mày luôn nhìn là hết nhìn ra luôn ai ghi nhận có ai vượt qua Hò phi hát quyết long cầu chi trái ta quyết xuống trần mười lăm năm ta vẫn đi sẩm xây sắm, ăn hỏa chắc bỏ tử anh Khải đâu rồi nữa mới thấy Action ghế nữa Bảo tử hả? Bảo tử hả? kháng hỏa là bảo tử đúng không kháng hỏa hả tử con được tử, nói chung là em còn nhiều tử không không không còn. bỏ lam cũng được bỏ làm cũng được bỏ làm. <clears throat> rồi lên sạm nãy làm nó lên tám đó hồi xưa bên 15 ép đồ tím còn công thức hút khám nhức đầu đúng rồi chồng mật áo là xấu lại anh tiếu chón dùng cuối đúng không lên mảnh này nữa là sẽ còn mảnh cuối cùng rồi em ơi <laughs> mình nói mạnh tay nhanh thằng não mình máu nói mạnh ảnh chĩa tay vào mạnh liền <laughs> à, chung nhũng rồi xấu đại hai triệu vô ba trăm anh em đang chờ đợi cây vũ khí của em cố gắng ba cấp nha anh em cố gắng ba cấp là đạt chỉ tiêu đạt mốc 81 của giờ đang Ờ, ba cấp thì thêm ờ, tấn chống phái càng khôn hai cấp nữa là đạo móc đúng rồi đạo móc ừ. di chuyển cái gì ạ gì cha là mẹ này tin có rồi tin thiếu Lấy uh, ừ. 75 ờ, à ờ giờ hết tử thì giờ lấy bảy 75 Nó cùng màu rồi được Canh sao canh đỡ một phát cuối cứ cùng màu rồi được em À nó lắc nó đi ra đây SFF đỡ cuối cái phút cuối nó cứ đỡ cùng bảy bảy thì tinh cùng màu rồi được Cảm giác là là thầy giáo chỉ học trò không biết thành tài hay không đây <laughs> Năm đó cho năm độc 79 FK đao tím hút Sinh hút nội bằng sắt đi tổng kim bá luôn Đúng rồi xưa ngon Hình tinh Rồi vô mạnh số 9 nha Giờ đi 9 ngược lại 8 đúng không Rồi mạnh số 9 em ơi Vô 9 Ok, ừ. đủ tính ra là tỷ lệ thành công cao nè em ơi Tỷ lệ thành công cao luôn cái gì Rồi <laughs> mạnh cuối cùng Đó là lắc nè nhìn nè Em bảo lưng tay phải em chạy quá xa rồi Bảo lưng tay phải đây bảo lưng tay phải Rồi đi vô bảo là em đi quá xa Em chạy quá xa Dám nhấp chuột nó chạy quá xa Rồi mạnh cuối cùng rồi em ơi Cố lên Sợ like cái đen của thầy thì quá khổ Thầy và trò luôn á <laughs> Để Nhật gom phổ các này mày Phát cuối à, hay gọi ai chơi mà gọi nhật không nhìn nghe không quen đúng không <laughs> ủa sao này khánh hòa có chín giờ rút được không vậy đâu khánh hòa chín hả ừ. được được phần bảy được hết á đúng rồi à không mới mua mới mua à mới mua mới mua đi dạo mua đi có cái trên 20 mà mua chín cái gì không, anh, anh mới mua em mà. đâu vậy anh mua em một cái 25 một cái 25 cái 22 còn ừ. còn cái chín là cái hồi chưa á cái chín cái hồi chưa á à, đi đi mua đi, mua nó đứng tương dương trung tâm ok chớ anh mua nãy là cái 25 25 và một cái 22 còn cái chính là cái hao chưa á chính cái chưa được là làm cặp tiểu lý với năm độc động cao tổng kim phơ đúng rồi anh em ơi anh em chuẩn bị dự đón thi nghiện ơi còn đó không thi ơi anh em đang chuẩn bị chờ đợi nè thi ơi biết thi còn đó không thi ơi hiện hiện hiện lên nào hiện lên nào anh em chuẩn bị chờ đợi thi nghiễn ra kèo cho anh em nha anh em ơi dự đoán nha anh em <laughs> sao bị thiếu cái ờ, chén ngẩn ba ta đúng chưa chưa đi mua dạo đi mua một tí sao phong bụi không có cái tường nào bài khải nhưng phong bụi có mà phong bụi tường top 1 mà anh em phong bụi ờ, tường top 1 mà đó thi nghiện này hiền nha anh em ơi chuẩn bị anh em chờ đợi mạnh cuối cùng là chúng ta sẽ dự đoán anh em dự đoán xong thi sẽ nét anh em <laughs> Dạ, thiếu cái chén không ba rồi ừ. sao mở mấy bài anh ạch đó tên trương tấn phúc hả cái tên game tuồng bồn hành hả đó bạn này là à, trương tâm phong anh em à, đang mờ là do khải đang à. đi dạo đi dạo tại vì khải năng like tài trực tiếp trên à, discord lại nè nên là nó mở nè khả năng discord lại này cho anh em xem nè đây đó đang trên discord mà vậy ông lung sẽ vừa có ba bốn đôi rồi nha anh em ơi Ờ má trăm xu nữa Cái gì chăm xu? Cái ba Cháu không ba gì chăm xu Mua Bạn ơi chục vàng mua lẹ nè năm chục vàng là có đời Đến coi anh coi Quay Cháu không ba đúng không? à đây có có luôn phường phường hoàng thành bắc phượng thành bắc ơi phường hoàng thành bắc à? tao ép ra kiếm là tao trưởng vô đầu luôn mày rồi ô đâu rồi vàng như đất đây lấy chưa cái nhẫn này hả đâu anh quăng nhẫn gì vậy nhận chón khăn ờ, cái chón dòng cuối 30 ấy đó không có đâu có lụm đâu bài nữa nè tương lai luôn à đâu bây giờ em không nhận cái gì luôn hả không không là gì nữa nhận này qua mấy đâu cái này nhận khác cái này nhận khác hai cái lận lắc có ta nhặt đi thiết mất mẹ rồi em lái lại nè đâu rồi ờ, bị lắc rồi để thấy cái này nãy là anh quanh một cái nhận cấp 9 chón 30 mươi đó còn giờ cái này là anh anh quanh nhận cấp à, cấp ờ, cấp 8 chống 20 à, đây nhận cấp 5 à, đây đã bị lắc này đó có chưa được có rồi đúng không rồi ép đi ừ có rồi có rồi bị lắc này <laughs> không có không có quá nguyễn này này uh, trương tâm phong cho anh ừ đúng rồi đó móc chón với trắng phái hay đấy đó móc chón với trắng phái ok đấy móc chón với trắng phái anh em nào vừa đoán đúng thì thi donate đó ngập bò lên nhạc ép được không ta ngập bò lên nhạc ép xịt anh em à ngập bò lên nhạc ép xịt anh thấy thấy lắc không ừ. không tách được quyền tinh luôn nè ừ. sao cái liền gì vậy đậu xanh cái thằng linh cái đồ sắc mình ra cái đậu xanh canh nha Lìn này cái đồ sát mình chưa vậy? À, cái này tí nè mày. Dàn xe em bị chạy rồi kìa, em chạy kéo lại bot cái này. Xem chạy rồi. đợi tí nè mày Rồi <coughs> ờ, lên la lại đây, lên la lại đây Rồi ờ, tiếp tục cuộc hành trình em ơi Đó Rồi Cho xe đứng bên trong nhận Ok anh em ơi, anh em cùng dự đoán thi uh, donate cho anh em cho vui nè em ơi Hiệu ứng chón với lại uh, cấp chống phá nha anh em thì con chó mà cáo trong file này mà dự đoán đúng thì sẽ được nhận donate từ thi nguyễn nha mọi người hiệu ứng chó và cấp chống phá nha nam dự đoán đúng sẽ nhận thưởng từ donate của thi nguyễn nha nam ơi à, hôm trước cũng thi nguyễn cũng donate cho cho ai 100 k đó tử để làm gì dư hai tử dư hai tử à thì tử tí là rút ờ, gắn hỏ ok tiếp tục dư tử tướng rút gắn hỏ cứ họ với cái gì bậy bậy đó à. <laughs> rồi ờ, ờ, lôi xác lôi xác nội công lôi xác nội công đừng góc hàn quốc dân tượng vô dân tượng vô đại hai triệu đúng không ừ ủa sao bị cái đồ xác gì vậy ta sao lung tung lăng tăng mà rồi bảy có ba cấp nữa nè có ba cấp nữa hiện tại như server chưa có cái nào ba cấp đúng không nhật ơi ừ, có cây của uh, ờ, dầm xanh dầm xanh ờ, cái đó ông ép ra đúng không đâu cố gắng phải đặt ba ừ, cấp anh em ơi ba cấp thì nó mới đạt mốc 8 81 tóc tóc Ông tóc đấm. hai cấp và em nhớ là nó có hai cấp. Dạ chưa có cái nào ba cấp mà. À, coi tối nay em sẽ là cái ba cấp đầu tiên server này. Nâng khoáng nè. Rồi ờ, bốn đài. Thế là không lẽ lấy bốn lam, nó bị lẻ một viên. Ừ. Bốn luôn ha. Ừ, bốn làm luôn. Đúng rồi thành công là được đừng đợi nó xịt cũng công tức rồi nội lực 96 là được rồi đúng không ừ hồi nãy từ từ á từ từ à, vô đi tám ok bây giờ là tới tử cứng họ ok hiện tại đang ép cây uh, lanh nhạc vũ khí em ơi cây vũ khí lanh nhạc như nam ừ danh ba cấp mà đúng không ừ. ui má xịt nữa hình như này có cục sáu nữa rồi đưa ba cục sáu lên rồi sáu dân uh, phúc đại sáu phúc đại đã lên rồi khó khó vậy mà nó sẽ thành công nhiều hơn đâu rồi kiếm cái phụ kháng họ kháng họ nó cao cao một tí đẩy mà phòng xấu cho nó dở ừ mua cục xịt xịt phải rồi xịt xấu khó vậy ta làm khó vậy thấy hơi khó cái phù dung đúng không ừ cánh hòn hai <coughs> hết mùa rồi mùa cho lên cam được không được tí nữa mùa lên cam không <laughs> lên cam ẩn cư à? <laughs> hello ghẹ nha em ơi ừ xấu đại xấu đại hai tiểu có ghẹ nè rồi mảnh cuối cùng anh em thành công sẽ đi ra cây lanh nhạc ba cấp thì sẽ đọc móc anh em ơi cố gắng đến ba cấp là ok cố gắng ba cấp là thành công trọn vẹn luôn ba cấp chống phá là ok hello bạn chủ tình à, đúng rồi john, john biết cũng biết này ghẻ đang cầm bạn tình bên dược sân ký sử mà rồi tiếp tục tình, uh, phá phá boss bảy không ôi bảy luôn à, à, ảo thiệt sự nè không thôi ok em ơi ok rồi giá đã thành công rồi đỡ phải ép ba dân số lên bảy đó nè không thấy ảo chưa à, lúc bỏ thì tin thì nó lại xấu mà lúc không bỏ thì tin nó lại bảy trời ơi, quá đẹp rồi chúng nhũ phẩm xấu tiếp tục hai tiểu rồi ok anh em hơn 300 anh em đừng quên cho Khả một like ủng hộ chơi anh em ơi Anh em nào có rảnh thì ghé vào kênh Ghẹ 81 ủng hộ Ghẹ một view ủng hộ chơi nha anh em Ghẹ thì nó cũng like cho Lâm hồi xưa cũng cùng với Khải á Mà hiện tại bây giờ đang like bên server mới S7 Dược Sơn Kiết Sử rồi nè cầm băng chủ băng tình mình đó nha anh em nào thích thì cứ ờ, ghé vào kênh của ghẹ đó ủng hộ ghẹ và đăng ký kênh ủng hộ chơi đi nam đó rồi xấu cái chón anh em ơi chón hai tiểu rồi thành công cái này nữa là ra mảnh tiếp theo anh em ơi ra cái kiếm luôn á trời ơi đậu xanh rồi nó muốn thêm một cái như này có một cái chón xịt đúng không em coi vô ông rương này có một cái chón xịt nam hay sao á qua đây anh vứt thêm một cái chón nữa anh nhớ có cho một cái chón xịn đâm mà đậu à. cái trái cái, chón này bỏ viên thị tinh em ơi hết rồi đúng không à với cái chón bỏ viên thị tinh đi à, phá game phá game phá game hết phút dừng lại luôn đây đây đây đây họ bỏ thí tinh là nó bỏ thí tinh luôn cần gì đại nữa bỏ tinh luôn ừ ở đâu ở đâu à, phường hồng thành bách nó làm anh em hòa hợp quá anh em đậu ba phẩm xịn phẩm năm vậy bỏ thí tinh luôn em ơi hơn là còn mình đâu phải như tiền rồi hồi nãy là là là sáu phút lên bảy đó ừ nãy sáu phút dương đại một hai tiểu lên bảy đây số dương đại rất xuống năm một, cái một tinh có thêm à, một cái tinh à, một đại một tiểu em ơi một cái tinh một đại một tiểu thêm những tiểu nữa đây là phát cuối rồi đúng không ừ phát cuối rồi Ôi sao Nhật em chỉnh chế độ 3D này hả? Anh à, anh không chơi được chế độ này nha cái độ 3D là anh zoom để anh quan sát chứ coi nó nó đứng đâu á thì đúng rồi thì nó cũng như nhiêu đó thôi mà đâu khác gì mới đâu bản đồ đâu nhiều đó chứ mới hay là em em cảm giác zoom nó tốt hơn xa rồi à, gì ta khán họ hiện hai ẩn hai đáng mà chón à chón chón trung vũ lộn lộn trung vũ họ thủy trung vũ thủy rồi Tôi thấy thấp thoáng ông Ader đang tàng hình đang ở đâu đây <laughs> Đồ phút cuối rồi đây mà Đồ xịt hai phát nè Bộ áo chung cháo Hai thằng này vào coi nhắm thì tin đủ đúng không Rồi vô thêm thì tin luôn rồi Viên viên lục dư này Cho nó hết viên lục đừng đi Rồi viên lục đi Rồi một đại một tiểu thôi không có nhiều đâu Cái này cần phẩm xấu thôi Một đại phẩm tiểu có thể lên rồi Tiểu đâu bật viên tiểu nữa Bật tiểu lên Rồi cho nó có kèm kèm vàng đỏ cho nó đẹp nữa nè hiện tại nhật đang ép uh, ờ, lên nhạc kiếm nha anh em ơi hiện tại anh em đã một số anh em comment là anh em nào hiện tại đang comment dự đoán thì dự đoán anh em ơi hiện tại thi nguyễn đang ra một event cho anh em anh em dự đoán đúng thì thi thi nguyễn sẽ donate anh em nha đó bảy luôn rồi ok à. ừ thì thì tin mà à, anh em dự đoán chón hiệu ứng chón và hiệu ứng chấn phá nha anh em nếu như đúng thì uh, thi nguyễn sẽ donate cho anh em nha donate như thế nào tí thì thiên nhiên sẽ báo cho anh em nói chung là chắc là có một hai trăm nghìn gì đó đó nếu anh em dự đoán đúng Khải vừa đón cá cho vui này Đây Khải sẽ đón hiệu ứng chón với lại uh, à, Không phá nó không Chón này Chón Đó 413 Đó Em dự đoán đi em ơi Dự ứng hiệu ứng chón và chọn phái Nếu dự đoán đúng thì sẽ nhận uh, từ đầu nét thi nghiễn nha em Thi nghiễn đang chờ đợi uh, ờ, mảnh này mảnh cuối cùng rồi Số số số số số Số số số số số ăn nhờ rồi cứ là số trong sông nó tính tiếp đó, anh em dự đoán đi anh em tí nữa chúng thì thi sẽ donate cho anh em ngay và liền cả điện thoại hoặc là atm gì đó thì cho donate rồi bỏ hết thì tên phương thì tên vô cố gắng chống phái ba cấp là thành công em ơi cố gắng làm sao làm cái chống phái ba cấp là thành công mắt được cái tốc độ đánh nội công 81 của võ đan là quá đẹp rồi vô màn cuối cùng Ừ, rồi dạ. thành công anh em phá quá phê quá phê ai rồi bây giờ này em chuẩn bị nè em chuẩn bị phúc viên bên cạnh rồi chính mạnh đi rồi may mắn các kiểu rồi đỡ bên cạnh này quất tửu này thiên sơn này ở tí là cánh vào thôi cánh vào xong rồi quật thôi bỏ hai người tin ra dạ. ngồi đi đâu à ước bấy lâu này gần 2 tháng trời rồi cũng sở hữu được cái lanh nhạc kiếm anh em à mà không biết là như thế nào đây anh em còn chờ đợi một pha phúc viên ờ, đâu cái Mày bắn em. Cắn gì, cắn gì. Thiên Sơn này, giờ trước khi ờ, tới đó mới cắn. Tới gần đó mới cắn rồi đây đây. Tới gần đó mới cắn. Rồi. Tới gần đó là cắn hết bình Phúc Duyên nha. Rồi di chuyển không, đến lung linh không? Không, đến lung linh là cái cái cái cái, cái Thiên Sơn rồi đó. Giờ em cắn đến thì không cắn được Thiên Sơn. Rồi làm ăn đây. Rồi. Vô việc. rồi em ơi, Nam di chuyển. Ồ, ờ, oh, chính mảnh rồi nè mà chính mảnh rồi. Cả liền nhạc cố gắng ba cấp rồi. Nói chung là mong sao ba ờ, cấp cho. Dự đoán hết rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là ngừng dự đoán này anh em ơi. Ngừng dự đoán này. Rồi, Thi Nguyễn sẽ quản lý cái vấn đề này nha. Đó. Rồi, ngừng dự đoán nha nam. Rồi, vào việc. Vào việc. Anh em bảo nhớ xuống ngựa em ơi. Từ từ tách ra ra xuống ngựa đi. Tách ra ra xuống ngựa. Rồi, xuống ngựa đi. Rồi, vô. Đó. Rồi, đã súng ngựa Vô sang Thằng em nó bỏ lung tung lần tàn Không suy đoán luôn nè mà Tới đâu hay đến đó nè mà Let's go baby Bum Đó Từ từ từ Cứ từ bình tĩnh em ơi Hiện tại chúng ta sẽ Đây là một màn ờ, mở khó Đến từ vị trí của Achi Chúng ta cùng đợi xem được 3 cấp hay không Đang băng 3 cấp Đâu 2 cấp 3 7 em ơi nói chung kiểu này thì vẫn được mà phải tốn một phi phong em ơi phải tốn một phi phong hàng ngày rồi tốn một vẫn được mất rồi ba không được ba cấp em ơi à, rồi coi nhìn coi chón chón ba bảy ờ, lôi sắc hai năm ô lôi sắc nhiều rồi hai năm sáu lôi sắc hai năm sáu min kháng họ hai mười tám sinh lực nỗ lực thắng được tấn công đồ cái này bù lại ba cấp đẹp này mà cái này là tiếc quá quá chỗ thiếu cái phi phong hàng ngày rồi nói chung là hai cấp 37 mươi bảy này mày ai lượm không các anh lụm không anh em 3 cấp 27 2 cấp chứ lộn 37 2 cấp xem có ai trúng không được Khải kiểm tra rồi không sửa anh em anh em nào sửa là Khải biết anh em ơi 37 37 đồ đúng rồi 37 2 cấp 37 mà đi với Ngami thì cũng đủ Lúc đi Ngami là đủ vừa đủ Ngami là 33 373 Đồ cả người dự đoán 373 Rất tiếc luôn Thêm một cốc nữa là Sơn dân tộc đã dính rồi Đã dạ, thưởng được donate rồi ừ. Ừ. ừ không hỏi ba cấp ừ. cái ba cấp nói chung là tốn thêm phi phong hàng ngày thôi nói chung vẫn được vẫn đạt được 81 nhưng mà hơi tiếc uh, cũng chả tốn bao nhiêu nói chung là từng tốn khoảng ờ, một nghìn xu thôi nếu sáu chục nghìn một tuần tốn nghìn xu hai phi phong rồi không ai trúng nha Thi ơi Không ai trúng nha Nam Không ai trúng nha mọi người Không ai trúng luôn rồi Không ai trúng cả Bán gì mà Má này đón 362 VL Đậu ngon tí được rồi nét rồi Không ai trúng anh em ơi Không ai trúng Tâm Ngô Thanh à Nó kiếm chưa Tâm Ngô Thanh À Tâm Ngô Tâm Ngô Thanh là Ủa Tâm Ngô Thanh hả à? Ủa sao lại Khải lại comment 372 là sao ta à à không tâm ngô thanh là kết thúc rồi tâm ngô thanh là kết thúc rồi anh em ơi không trúng nha anh em hãy kéo lên bên trên cái sau quy câu ngừng dự đoán anh em thì là tâm ngô thanh là lúc này là đã ra cây cây vũ khí rồi mà đã ra cây vũ khí là khải với tâm ngô thanh là chat lên cho anh em xem là 372 ừ, mà nên không ai không ai trúng nha không ai trúng nha không ai trúng nha anh em không có không có không ai trúng anh em kéo lên không ai trúng anh em ơi không ai trúng hên là nó nó còn hai cấp đó nha nó ừ. một cấp được. một cấp nữa là thiếu nữa hai cấp là còn hơn nha còn vô thì phi phong đủ nha không ai trúng nha đâu được rồi kéo lên mình trên đâu có đâu nam <clears throat> nè từ cái câu ngừng dự đoán này anh em cùng xem với khải xem nè anh em cùng lọc lại với khải một lần nha đây hãy xem là đúng hay sai nha đây khải chuyển qua màn hình bên này cho anh em xem đây chúng ta cùng chết với khải này em ơi đây <clears throat> đâu rồi đây ok chưa trong hình like này thầy kéo lại cái thầy thấy đâu ai trúng đâu Ai sửa comment là thầy biết ngay nè Trên này mà sửa comment thầy biết ngay Chung là cũng xin chúc mừng Nhật có một cây vũ khí là chung là cũng đâu bao nhiêu tiền đâu Hợp lý thôi em Nó vẫn rẻ hơn những cái, cái đồ em em định mua hồi xưa Một cây linh nhật tới mười mấy triệu bạn Đây nè Đây anh em ơi anh em thấy cái câu nè được ờ, đúng rồi ngừng dự đoán không em đó sơ quay công nhận ngừng dự đoán này bây giờ chúng ta kiểm lên 372 là chúng ta cũng kiểm lên nha em kiểm lên nha đó anh em thấy cái chữ này lẳng lặng này sao công ngừng dự đoán không là những cái câu phía sau này không tính này đó ok chưa à, đi lên này 372 đâu có ai đâu khả nhiên một dòng đâu có ai 372 đâu nè sao có được 373 này của mình sơn dân tộc thôi đó làm gì có 372 nè đó Đúng không 53 đó hết khả năng dự đoán 413 nè tiếp tục lên trên nè rồi tiếp tục lên trên nè tiếp tục lên trên nè tiếp tục lên trên 42 472 cấp 263 42 472 433 472 273 53 đây rút lại coi như vứt nè đó nhấp lên không tính nữa nè đấy tại vì là có thông báo rút lại là còn đang có chỉnh sửa rồi không được coi cho dù có chúng không tính 371 nè đây 372 Ngô Thanh ok 372 trúng nè anh em ơi đó chính xác rồi Tâm Thanh Ngô Ngô Thanh trúng nha anh em ơi đó ok ok rồi ok nè à, làm việc với Tâm Ngô Thanh nha Ok chính xác này mà Tại vì Khải lúc này chưa kéo lên hết Sorry anh em nha Tâm Ngô Thanh là người dự đoán trúng và người đầu tiên duy nhất nha em ơi Một người nha ok rồi anh em ơi chuẩn rồi chuẩn chuẩn, Ai trúng rồi trúng rồi Ok Chốt Đó có kèo anh em chơi không Tâm Ngô Thanh trúng thưởng nha anh em Cảm ơn ờ, chúc mừng nha Chúc mừng Thi ơi cái gì uh, đó tâm ngôn thanh lấy cạn như thế nào thì bảo thi thôi thi sẽ chuyển thôi ừ rồi xin chúc mừng nha nói chung là cũng chúc mừng nhật nha em ơi chúc mừng nhật cũng có cây vũ khí cũng ờ, ok đây cho số điện thoại hoặc facebook đi à, tâm ngô thanh đây đỡ thư nghiện sẽ liên hệ với ờ, tâm ngô thanh và nhận donate nha đây em ơi số điện thoại đây khó anh thế mà vẫn làm được á <laughs> nói chung là một phần quà nho nhỏ cho buổi tối ngày hôm nay thôi thi donate cho anh em cho vui cho anh em nãy ba người à, nãy ba người một người ba ba một người ba lăm ổng ba bảy mà ok đúng rồi em <laughs> à, ơi một trăm k bị ông đồng rồi em ơi một trăm k bị ông đồng chắc là thầy sẽ ban tiền cạc cho anh em nói chung là cái những cái vần như thế này thì chỗ đó thôi anh em <laughs> rồi ok cảm ơn em rất nhiều nha anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video của Khải cũng như là Nhật chơi này một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều nha sau hơn 40 phút thì Nhật cũng đã ép được cái uh, kiếm cũng khá tương đối đỡ mà ba cấp thì hoàn toàn là không cần thêm phi phong kỹ năng một cấp nữa hoặc là không cần thêm mặt nạ một cấp nữa là là đạt móc 81 tốc độ đánh nội nha nam còn này ờ, nó hai cấp thì ờ, Nhật sẽ bù hàng tuần cho mình đó là bằng một cái phi phong kỹ năng một cấp thì có thể đặt móc 128 sau đây em sẽ đặt móc 81 lại nha nam đó đơn giản thôi ok anh em nha cảm ơn em rất nhiều nha trải nghiệm đầu đời <laughs> rồi lên đảo băng kiếm không em có lên đảo băng kiếm không em Vâng rồi á. Ok, sau đây anh em xem nữa coi. Đây anh em ơi, thì uh, Nhật đáng cũng đủ set cho anh em xem là set đồ của Nhật, Nhật sau đây Nhật ơi. Sang set đồ cho anh em xem. Hoặc lên. Đó, mới ra được cái kiếm này. Đó. Rồi. Tiếp tục đi em. Dây chuyền. Kiếm thì uh, như lúc này nói thì thiếu một kỹ năng nữa nè. Còn lại đang sử dụng một set một set định quốc là dây chuyền cặp phong và một uh, ngọc bội uh, lên nhạc nói chung hôm trước thì bộ này khải khui là anh em cũng xem cũng biết rồi hơi đen một cấp thôi hai cấp thì cũng đỡ đi nhận chón kháng hỏa 13 40 sinh lực cao nhận năm chậm đỡ kèm với bao tay nó đặt móc đó nói chung hiện tại bây giờ thì uh, làm chậm thì ừ. chậm, ừ. có game mươi thì mọi mọi thứ chậm hai là hợp lý xét đường quắc cho anh em xem xét đường quắc anh em xét đường quắc là xét đường quắc thì cũng gọi là tầm trung đủ xài anh em ơi cũng không phải gọi là quá vip nhưng mà tầm này thì đủ xài rồi đó đặt móc 47 rồi này nọ thì cũng ok hết bao tay thì đặt móc 120 khi có cái mi đó rồi bây giờ xin được cao rồi sau các bạn kia lên thì đang thiếu ờ, một kỹ năng này em ơi kết vào chân phái nè vào chân phái tài tóc này được 75 ờ, tài công kích được 75 lên một cấp nữa thì sẽ lên được đó là 81 đó anh em không tóc độ đánh nội công một cấp nữa thôi là 81 đó <laughs> nghiệt vậy chứ còn nếu mà có một cái nữa thì đạt mốc 81 thì, thì đỡ phải tốn tiền mua phi phong nhưng mà không sao giờ thì mua thêm mi phong thì tăng thêm lực tay thôi chắc chắn thì mua thêm mi phong thôi ừ. ví dụ đang giá 5 triệu đúng không ừ. à, chỉ cần thấy kịch thành công 3 cấp thôi là nó nó sẽ nhảy giá lên ừ nó sẽ nhảy giá 80 triệu rồi 8 đến 9, 8 đến 10 triệu rồi đó chỉ còn bát thôi nữa <laughs> rồi nói chung là khả năng like từ Discord anh em nên là bị mờ thôi anh em anh em thông cảm nha ok anh em bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với